phượng ơi phượng ơi phượng nhà nhà nhà có khách đông lắm à, <laughs> mọi người ơi mọi người làm ơn cứu giùm tôi cái cái gì mà giữ vậy trời cái gì vậy gì từ từ nói hai anh em của thằng đức á sao nó biết là xã hội đen đến đòi nợ nữa. cho nên á nó đã lấy tiền của tôi nó đi mất rồi trời đã vậy nó còn bắt cóc lâm đi nữa <laughs> trời ơi làm ơn cứu giùm tôi giúp giùm tôi kìa phượng yên tâm dù cho chết công còn phải cứu phượng yên tâm ha Tôi biết rồi Tôi đi báo công an Chị không được báo công an Sao vậy Tụi nó đã cùng đường nó liều lĩnh ờ. Chị yên tâm đi Chúng tôi sẽ tìm cách cứu con trai của chị đi về Trời cảm ơn chú nhiều lắm Cảm dạ. ơn chú à, Nhưng mà hồi nó đi đó Nó đi hướng nào vậy Nó đi hướng này Chú nhìn đâu vậy Hướng này nè hướng này hả ừ. cái này mình chỉ đưa cao quá gì để về là hướng này rồi à, đúng, đúng này. hướng này đó à. đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. Ừ. mà nó đi nó có mang cái gì theo không một cái vali vali cầm một cái vali ừ. mà đi đi hướng này đúng rồi dạ, dạ. thôi chị yên tâm nha ừ. chúng tôi quyết định là sẽ giúp là tôi giúp ha dạ dạ chị biết tính tôi hả dạ cảm dạ, ơn dạ. Dạ, dạ. cảm ơn cái vali đó cái gì mà mà quan trọng dữ vậy ờ ừ. cái vali nó giống như là cái ờ, là cái gì villa villa villa là cái gì ừ đậu đú quý đó thôi thôi thôi để xin phép vậy nha tôi đi cho nó kịp rồi rồi rồi cảm ơn tôi cảm thưa má con đi thưa ba dạ thưa ba con đi giỏi thưa bà ngoại con đi ờ mưa mưa lễ phép dữ dạ con là người có học mà dạ thưa ông ngoại con đi trời ơi cái mặt già chát à tôi mà đẻ được ông tôi chết liền à cha già này giỏi quá bà đó hả bà là cái người mà mà mà núi ông tay áo mà cái lúc tụi nó mới về đó là tôi đã nghi nghi rồi thấy cái mặt nó gian quá mà vậy mà cứ chứa chấp à mà tôi à, rước tội phạm về cho nên cả làng cả xóm này không ai ăn tết được hết trơn á Trời ơi, hai người này đúng là trở mặt luôn á Mới hôm qua còn nói với tôi là là là là, là sẽ tin tưởng tôi mà Giờ tự nhiên lại giờ nói vậy Tôi đâu có về mà tôi đâu có ngờ Cả đám tụi mình đâu có ngờ ha Mà chủ quan, mà chủ quan quá mà Bây giờ là tôi rút lại lời hứa ha Tôi không có tin nữa Đúng không rồi, đâu, không có tin nữa Mấy người Trời ơi Ủa sao vậy? Trời ơi, hình như tôi bị lên máu hay gì Mày gừng lên đi à không được xúc phạm đúng không đi lên đi trời, trời ơi làm gì đi trời ơi ghê quá dòm cái mặt giống quyền gái quá à, đi thì đi đi đi, đi làm gì ghê dữ vậy Ôi, trời ơi tự nhiên ngồi đây ngồi đây em Ôi, tôi bị lên máu ngồi đây em cái cây anh đâu rồi cái cây cái cây cái gì nè bực yên tâm đi để anh hô hô hấp nhân tạo nha lợi dụng hả hả chưa có xỉu mà rồi hôn hấp nhân tạo cái gì thấy phượng xỉu giả bộ thôi trời ơi nãy giờ diễn hả tụi nó là xã hội đen đó ghê lắm cho nên là tôi phải giả bộ như vậy hiểu không tụi nó là xã hội đen hả xã hội đen đó Cười, báo công an ê nè nè khoan nè. anh minh bất động sao vậy tụi nó đâu có làm gì hết chưa có bằng chứng gì mà báo công an gì từ từ đi tôi tôi làm trong ngành mà tôi không biết cái vụ đề ta ờ để từ từ đó mình hãy nó nó, nó phải nó làm cái gì đâu mình nắm cái bằng chứng heo mình điều tra nắm bằng chứng mình mới giao nộp cho công an được chứ thôi bây giờ tôi tính vậy phượng biết hai đứa nó ở đâu không bây giờ mình mình giao cho hai đứa nó cho cái tuổi sao đen là là xong tự nhiên giao chứ gì hả bởi vậy nó sao? nghe nè hai đứa nó đang ở một cái nơi rất là an toàn đó an toàn bởi hồi nãy tôi chơi cái kiểu mà là triệu hữu ly sơn vậy đó giả bộ không đánh là hướng tụi nó tụi nó đang chôn ở đâu cái gì trốn Ủa trời trốn ở đâu Nói chung là tụi nó đang ở một cái chỗ rất là an toàn Vậy à Bây giờ nè ông có việc về nhà đóng cửa lại Án binh bất động đừng có làm gì hết Nghe lời tôi Yes sir Tôi là công dân tốt Tuân lệnh cũng hên thiệt mình không dính líu gì anh em tụi nó hết nếu không là lưu lị chết rồi hên chú sao ông ơi chú ăn gì tại sao tôi bây vô đây hả mày sẽ thôi mày đừng có bịt miệng đâu tay mày hôi nước mắm quá để tay rửa cho mệt rồi không mày chú con mới ờ, giúp mấy đũa à mì ở đâu vậy thùng mì nhà tao đó hả dạ đâu dạ. dạ, á còn đúng bốn gói luôn á mua để dành tao ăn đêm tụi bay quất hết rồi trời ơi chúng nó nhỏ thôi mày bệnh nữa tao quýnh mày nó gặp mày bệnh giờ thổi mày nè tại sao tụi bay vô đây được dạ mọi chi tiết xin liên hệ dì phượng ạ à. hả cái gì mà cứ dính dáng má nữa thì tại vì má thì tại vì chú không thích má anh có không chú vậy thôi chứ gì đâu nhưng mà tụi bay ờ, tụi bay không ở ở nhà tao được đâu thôi chú nhà chú là an toàn nhất đúng rồi an toàn nhất nhưng mà bay bay thiếu nợ giang hồ rồi bay quậy nợ đã rồi tao trưởng ấp ở đây rồi tới đây nó quậy ờ, liên hệ liên lụy tới cái ấp mình nữa ừ. đúng không chú nhưng mà chú là trưởng ấp chú đúng là rồi. chú là cái người mà hả bảo vệ cho tất cả mọi người mà đúng rồi nhưng mà tụi bay đâu phải ấp ở đây chú là trưởng ấp đúng không đúng vậy là chú phải bảo vệ cái ấp này đúng không tất nhiên mà tụi con đang ở trong cái ấp này đúng không ừ chú bảo vệ đúng không đúng rồi dạ. đúng à. rồi yeah. tụi bay gài hả hả tụi bay gài tao cho tôi nói đúng rồi luôn hả trưởng ấp mình bình tĩnh bình tĩnh lại con cũng là người trong ấp mình à nhưng mà thôi bây giờ thấy người ta hoạn nạn thì giúp người ta đi chú thôi bây giờ tôi bình tĩnh lại rồi tôi thấy con cháu tôi cũng thương lắm tụi bay xong tụi bay đi liền cho tao đi không ở đây được đâu tóm lại ở đây đêm nay thôi may rồi dọn hết cho tao ha đừng có nghĩ tao tao khó nói chuyện với người ta chú nhưng mà ở nhà chú nó an toàn chú bảo vệ đi chú điện thoại đứa nào nhắn tin vậy để vô đây mà tìm nhắn tin điện thoại chú của chú á của tao hả giật giật giật khổ ghê đồng hồ nhắn hả chú gian cái đầu mày bụt bố cái này của mẹ con mà ừ. lần đầu tiên mẹ con nhắn tin cho cho chú chú xúc động quá vậy là mẹ con đồng ý tháp Đổi tháp ba, thắp ba fan với chú rồi cái gì f f fan là gì chú? Cái, cái gì? Eiffel, f fan là ở bên Pháp á hả? fan Việt Nam Gì? là sao fan là là kết bạn đó không phải em hiểu rồi cái gì đó là là là kết bạn ờ là là là cái gì ad friend ờ rồi đó tính nói vậy đó mà nói chưa được chú làm con hết hồn con tưởng đâu là chú hẹn hò với mẹ con đi pháp chơi chứ điên khùng ở đây ở đây khi ờ, ờ, ờ, nào cưới mới rồi đi cái gì không cứ là bạn em muốn đi đâu đi nè Hả? anh lâm em thấy chuyến này á là anh phải đổi cách xưng hô với lại chú công luôn đó thôi không được đâu tự nhiên từ đó giờ quen gọi là chú công chú công rồi giờ kêu đổi đổi sao ý nó kêu là mày, mày kêu tao bằng ba đó khùng điên khùng ủa vậy chú không thích hả không được phải biết ờ, phượng có chịu không chú công đúng không giờ, giờ yêu cầu tụi con đừng có bây giờ kêu chú công nữa nghe cái chữ đó chú nhục lắm Chẳng thà chẳng thà kêu là cậu công hay là ông công hay là công công gì cũng được tại sao không gọi là chú công được thì kêu chú công là có nghĩa là tụi bay chống chú công là chống cái gì chống tao tao là chú công là chống rồi được không lướt lướt lướt lướt ra đi ờ lướt đi qua đi tôi bây giờ trở lại như này tôi dứt khoát là tụi bay muốn ở nhiều hả cảm ơn chú tao mệt mỏi lắm nghe tụi bay nào là muối nè nào là rác nè nó cắn tao tao đâu có chịu nổi cái cảnh này của tụi bay đó Không làm được cái trò trống gì hết Ăn cho mập cái thay Cái bụng như con heo vậy đó Cái làng như cái lỗ mũi vậy đó Mà tụi bay tìm không ra là sao Có khi nào tụi nó ra khỏi làng không đại ca Tao cho tụi nó là bao dây hết trơn trọi là có mũi ra không được làm sao trốn Hả Nè con Tới giờ vẫn chưa tìm ra tụi nó sao Chắc có lẽ là tụi nó thấy ào ạt tới đông quá rồi nó, nó, nó núp hơi trốn đâu đó rồi đó Mà tụi này nó cũng hay thiệt nha Hay quá chơi trò trốn tìm đúng giỏi luôn á Điên hả? Không làm ra cò cống gì Còn khen tụi nó nữa Điên hả? Điên, điên Bữa nay tụi bay không mà bắt được tụi nó đó nghe Coi như là về thăm ông bà không tốn tiền xe Nghe chưa? Dạ Mà sao tụi nó trốn được vậy? Dạ Tụi nó bắt cóc cô Bọc phượng Uy hiếp rồi bỏ trốn Trời ơi tụi bay ngu ấy là ngu Gì? Ờ, mà tụi bay ngu thiệt Ba đứa tụi nó chung một ruột Thì làm sao tụi bay có thể uy hiếp nó được Hả? ủa ủa gì vì mình bị gạt rồi đại ca mượn nợ nhiều không mà sao nó dí mày dữ vậy mày hả thì con lấy lộn cái vali của nó thôi mà nó làm gì dữ quá giờ nó dí theo nó đuổi cùng giết tận giờ con biết sao chú thôi nếu vậy thì anh trả lại vali cho người ta là xong chuyện chứ gì Ừ. không hề đơn giản nếu mà đơn giản như vậy á, thì đã trả từ lâu rồi mà vấn đề ở đây á là trong vali có cái gì đó rất là quan trọng mà tụi nó lấy lại được rồi á là tụi con bị khổ luôn cá cổ luôn hả Đúng, mà con không biết là trong cái vali đó có cái gì mà căng thẳng dữ vậy ta Hay là bây giờ vậy Mình đập ra đi mình coi trong đó cái gì rồi tính tiếp Mày nói hay quá ha Cứ ngắt của đập gì Chú có máy cưa không chú Máy cưa chị Thì cưa nó ra mới được chứ đập sao nổi Thôi Không có cưa được đâu Ở trong đó có giấy tờ thì mình không nói Lỡ mà nó có chất cấm Hay là mình nó nổ một phát thì sao Trời ơi Trời ơi nó nổ một cái banh nhà tao Má công tao qua nhà má làm đỡ nữa khổ à cái này mình chỉ là tưởng tượng thôi chứ mình chưa thực hiện mình tưởng tượng đi chưa thiệt à. chết à lỡ có thiệt cũng không có cửa qua bên nhà con đâu nha mình chưa cứ hỏi gì hết á đừng dạ. có gài sớm quá ừ đó dạ bởi vậy à, bây giờ vậy căng dữ ta à em có một người bạn cái người bạn này có cái nghề tay trái đó là chuyên môn mở ổ khóa sao bữa giờ mày không nói tao anh có hỏi đâu nói mày phải nói chứ mày đã tao hỏi nữa trời anh phải nói vậy mới hỏi chứ mày nhỏ mày phải nói chứ mày đã tao hỏi cuối cùng em anh nói gì không hiểu luôn á thôi mà thấy anh thật sự luôn á dầu sôi lửa bỏng như vậy rồi cãi nhau hoài à ôi mọi người rắc rối quá à thôi chú với anh chị giải quyết đi nghe em về em lo cho má ừ đi về trả hiếu cho má đi ở luôn trà em tiễn người ta đi kìa ừ, tiễn người ta về kìa chú Được Ủa? Theo tao là nhà bà Phượng Quang Tụi nó không có ngu đặt đến độ bây giờ vẫn còn núp ở nhà của bà Phượng đâu Đâu bây giờ tụi bay suy nghĩ cho kỹ coi Coi còn có cái chỗ nào chưa có kiểm tra ở trong cái làng đó hay không Dùng Ráng tính coi Dùng cái đầu Cái đầu nè suy nghĩ đi Dùng cái đầu đi Đại ca Em dùng cái đầu suy nghĩ nãy giờ á Hình như là tất cả các nhà trong làng mình đều lục soát hết trơn rồi đâu còn nhà nào nữa đâu mày điên la anh sùm vậy em nhớ rồi còn nhà ông trưởng ấp nhà ông trưởng ấp là mình chưa vào lục soát nhưng mà em nghĩ ông nhát lắm ông không dám chứa hai đứa đó đâu trời ơi tụi bay lầm rồi lầm to rồi ông trưởng ấp rất là khoái bà phượng giờ nếu bà phượng mà mở lời một cái là bảo đảm ông cho vô nhà liền chính là nhà ông trưởng ấp mới là khả nghi nhất anh làm gì vậy ừ, anh tính nắm tay lại cảm ơn em thì nắm đi tự nhiên nắm mày buông vậy hồi mắc cỡ lắm còn cái tay kia biết làm chữ c bằng cái tay người không cái tay thì người mà không biết làm chữ c chữ c là vậy nè tắt ừ, cảm ơn em nha ừ, nhờ em báo mấy giang hồ đó tới nên anh chạy trốn được Mắc gì anh cảm ơn hoài à Anh chị mà Không sao là em vui rồi <laughs> Em không sợ anh là người xấu hả Người xấu Ai mà khép nép như vậy Người xấu là phải hùng hổ lên Anh là người xấu thì ai là người tốt Anh là người tốt hả Đấy Hả Con ký bà khoan kìa chỉ cần một làn hơi ấm trao nhau qua đêm dài chỉ cần một người luôn thấy ta luôn ở đây chỉ cần một người duy nhất vui khi ta cười Chị ơi, còn kiếm bên này nữa chứ nói cùng ta Cậu Chỉ cần một ngày như thế khi em luôn bên cạnh Chỉ cần là mình vẫn thấy nhau qua ngày mai Chỉ cần là mình thương và thương và thương Dù ngày em có à, mấy thương đau Sao buồn quá vậy? Sợ chuyện ngày mai hả? Um, Đâu có đâu Có gì đâu phải sợ chứ Ngày mai mình biết được trong vali có cái gì rồi Lúc đó báo cho công an là giải quyết được mọi chuyện mà Anh hy vọng là ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp với em Không có chuyện gì xảy ra hết <laughs> Em à, Ngày mai giải quyết xong á Tính tiếp chuyện của tụi mình nha Là sao? Ờ à, không lẽ định để vậy luôn hả? Tết này á, không dắt anh về quê để được gặp mặt ba mẹ Không cho ra mắt luôn hả? À, chị nói tính sao đi Lại tính sao nữa Đây nè Anh có mua cái này để tặng em Anh mua trước á, lâu lắm rồi á nhưng mà chưa kịp tặng là hai đứa thôi à, bây giờ nè nhận nha cho mượn cái tay đi uhm. Cho biết ý nghĩa của dòng này là gì không? Biết chứ, anh mua chắc chắn là sẽ biết rồi Cái dòng này nè Là tượng trưng cho tình yêu Và sẽ là mang may mắn tới Khi cái người đeo nó đẹp lắm luôn á Cảm ơn anh nha Mà anh nè Em muốn xin lỗi anh Chuyện lần trước em biết hết rồi Em biết là anh thuê salon cho em Mà tại vì lúc đó em hồ đồ Nóng tính quá Cho nên Cứ nghĩ là anh áp đặt em Cái em chia tay anh luôn Kỳ cục dễ sợ Thôi trong chuyện đó anh cũng có lỗi chứ bộ thật ra ngồi ngẫm lại thì anh thấy là mình ích kỷ thiệt với là anh hơi hồ đồ là anh anh không có tôn trọng em ít ra anh phải hỏi ý kiến của em trước rồi anh mới xin bên kia cho em nghỉ việc đụng cái anh xin luôn à xin lỗi nha được rồi vậy thì hôm nay tụi mình về nhau ok chịu không vậy là chính thức kể từ bây giờ hai đứa mình sẽ là người nhau em yêu lại từ đầu nha từ đầu hả ừ thôi mất thời gian lắm hôm bữa trước mình kết thúc ở đoạn nào thì bây giờ mình tiếp tục ở đoạn đó dạ yeah. <laughs> đúng rồi đó chứ giờ mà yêu là từ đầu cái tự nhiên bỏ thời gian ra là tìm hiểu nhau tán tỉnh nhau rồi dắt đi coi phim phiền phức quá ha với lại em cũng đâu thích đi coi phim đâu em có một chuyện muốn xin lỗi anh nữa chuyện gì nữa thì uh, anh em tụi em nè ngay rắc rối cho anh cho dì phượng cho cái ấp này mà tết nhất tới nơi nữa em cảm thấy ái nái quá à không quá anh phải đứng ra à, bảo vệ chỉ cần một ngày như thế khi em luôn bên cạnh chỉ cần là mình vẫn thấy nhau qua ngày mai dù ngày có mấy thương đau thì cũng là ngày bình thường bà có mở ra mở ra mở vô ra à kìa đây không sao đại ca tối mà mang mắt kiến chi vậy cái gì vậy cái xì tai của đại ca là vậy á đúng sao không dạ thổi cái gì đó Dạ thổi càng bè tình cha Tình cha cha cái gì Cha ông Đến Ngậm lên Để kia rồi Nè Mày vô đó tìm đi Mà tìm không đây Dạ Chắc chắn là ba thằng mày Không được chỉ có mấy thằng ngu nó mới trốn trong cái lưu thôi à cái nhà vệ sinh có thấy gì không báo cáo anh là không có gì khác ngoài cái bồn cầu hết mày còn xanh lắm thấy trong phim không thường thường người ta trốn người ta trốn sau cửa ghê vậy đừng trốn khỏi tao mày à cái này trong phim thôi ngoài đời không có <clears throat> anh ừ? mình tìm cũng chủ yếu làm cho đại ca vui lòng thôi chứ cái nhà những cái húm nhìn trước nhìn sau là biết không có tụi nó rồi ờ, ok nói đại ca là mình tìm không được dạ <clears throat> nhà này nhà của ai dạ nhà người ta nhà, nhà của người ta nghe được được dạ sao cái nhà này tôi nghe có cái mùi gì vậy ta dạ. làm gì có chứa chắc tội phạm hay gì chắc mùi chuột chết hay gì chứ con không á vô nhà ta làm gì không dữ như vậy <laughs> nãy giờ vẫn chơi thôi làm hết thù lắm <laughs> à, anh hai dạ, dạ xin lỗi tôi thứ ba dạ. <laughs> ba Thế trời tôi thứ hai ông ơi Vậy là 32 luôn hả? Dạ Dạ tới có chuyện gì không? Tới là để cảm ơn anh vậy dạ, vụ gì ạ? Về cái vụ hồi sáng đó Trời ơi tưởng cái gì ngày mai cảm ơn cũng được vậy Anh biết tính tôi nóng đó mà Biết tính tôi mà Dạ Muốn cái gì là phải làm liền Dạ Chứ còn để lâu nó nguội Dạ à, anh hai anh ba đây dạ ba hai đi cho nó <laughs> ba hai ha dạ ừ. anh thấy tôi ban đêm ban hôm mà tụi tôi cực khổ vậy không dạ thấy cực lắm cực tối mà đeo kiến là tôi nghi rồi à, cực lắm là để tri lùng mấy đứa mà nó nó nó nó nó, nó lấy nợ ngân hàng tôi khổ không đó đặt cái nhà đây là cái nhà của ai nhà của tôi hey! tại sao nãy ông nói cái nhà của người ta Nhà ta cái bên, nhà này của tôi nè <laughs> Anh 32 lẻo lự quá <laughs> Chắc có chuyện gì rồi giấu tôi phải không? Dạ đâu có gì đâu giấu không <laughs> Dạ cả Sao? Tìm không thấy ai hết cả Em lùng sục tất cả mọi nơi Và cuối cùng cũng không thấy ai hết Có dạ. Có mà sao gà Có Có tôi nhà nè Tôi ở nhà Dạ Ca Khắp nơi mà không có ai à Ca ca ca Tụi bay gì Trời, trời đâu có nóng không ca Chậm một hồi chi vậy ca Style đại ca mà Tôi nói cho tụi bay biết á Biết tính tao mà Dạ Là ừ, nóng lắm ừ. Người nào mà chưa chấp cái, cái tội phạm á Là về thăm ông bà Không cần mua vé xe Hiểu không? Dạ hiểu 32 Dạ hiểu nếu mà ờ, có lỡ chứa sách thì nói liền đi nha dạ không có không có chứa ai à nhà tôi có mình tôi <laughs> không có chứa ai à sao trả lời lẹo quá vậy dạ, dạ không ấy mà có mình tôi à tụi dạ đêm nay tụi bay không được rời khỏi căn nhà này không không được ngủ tại đây cho tao dạ. Dạ, dạ. dạ dạ dạ xin lỗi vợ dạ, nhà tôi ở của mình rồi tôi sợ ngủ lại hãm hiếp ai ai cái mặt ông thấy gớm vậy hả cái gì tôi sợ mệt trong quá ra mà kia ngủ dạ. dạ không cho ai ra vô hết Biết chưa nó dạ. có sức mạnh bất dập á ừ. Dạ Nghi quá à Đâu có gì đâu Nhìn cái mặt này nghi quá à Dớ đánh tôi mà biết rồi Dạ nóng Ờ à, nóng. Dạ, nóng Đó dạ. Ai mà chứa chắc á Chết à Là về thăm ông bà không cần mua vé xe Đứng này Dạ Đi Dạ Dạ Dạ Dạ đâu, Bốc Đi đâu bạn? Giờ ra uh, đi chơi chơi gì chơi với ông đi không đi chơi tôi nè đi dạ <laughs> lấy nhà cũng giữ nhà dùng mặt thấy nhé trời ơi hên quá trời ơi hên quá mấy đứa vậy mà nó không gặp đỡ quá Mấy đứa ơi Ủa Con trốn đồng hay quá vậy ta Mấy đứa ơi Có này chú Ui da Ui da Mày làm gì trong vậy Dạ con chui đây con nấp nè Mà may thiệt luôn á Cái lu của con nó không có nước Trời ơi giỏi ghê con nhỏ này <laughs> Ủa còn hai đứa kia đâu Con này chú Biết trốn trong này là sáng con không ăn khoai rồi Tự con hại con luôn Cái luôn cái lu con không có nước mà lần sau chú mua lu bự bự đi lu nhỏ chui nãy giờ ngập mình chết luôn á còn thằng nữa đâu rồi Trời ơi Mày bệnh gì mà mày phun á Trời cứ luôn trong này nước quá trời Hả? Mát mát lắm Mày ơi luôn Chết tao rồi Ôi trời ơi Sao sao chú Cái lu nước mưa của tao Để dịch tao nấu mì gói mà mày cắm vào trọng rồi tao nấu mì gì Chết cha cứ luôn này để dành nấu gì gói hả chú Ừ Thay nước khác không con nha Sao vậy Xin lỗi chú nha Nãy quỷ kia Nó la lớn quá Con sợ tè trong này luôn rồi Rồi Rồi thành nấu bún mắm luôn rồi mày Mày ác quá trời ác luôn Mày tao báo cho tụi mày biết nó tới nó làm dữ lắm rồi Nãy nó hâm tao đó Bây giờ làm sao Thôi dạ, con như là cho tụi con xin lỗi chú đi Tối nay nữa thôi Ngày mai tụi con đi liền Trời ơi bay có lỗi và còn xin nữa Bây giờ mai đi phải không Mai Mày không được bây giờ tụi tụi nó bao dây dạ tao hết rồi bây giờ tụi bay bước ra là nó giết tụi bay liền luôn á chứ sao giờ chú không lẽ ở trong cái lu này hoài chú vậy tụi bay tính chứ tao không biết tính sao nữa thiệt ăn tết mà ăn tết trong lu kỳ lắm chú anh hai em có cách rồi mộng trinh ơi hết hồn à gì vậy hả gì vậy, gì vậy? đi Có đâu gì? vậy ờ à, thì à, đi công chuyện cởi nón ra coi ừ, mày chắc cha tao quá mày kêu cởi cái tao cởi nè gì gì đâu mà đeo khẩu trang vậy ơi <coughs> thiệt tình á thì bây giờ á trong làng xuất hiện nhiều người mới lạ quá rồi ờ, sẵn đang mùa dịch nữa đeo khẩu trang phòng bệnh được không ừ đúng rồi trời đất ơi hỏi cái gì mới sáng sớm thì đi đâu hả ừ. thì, thì tôi qua nhà hàng trưởng ấp hỏi thăm tình hình lâm ra sao rồi ờ Ê! Cái hả cái gì cái gì cái cái gì trong giỏ vậy cái có có cái gì đâu Được đồ con gái mà ờ mì ba tê phải không tôi ăn miếng rồi không phải anh mày điên hả dạ. đưa đây đừng nha đừng nha đừng nghe. chắc có đồ quan trọng đừng có bỏ ra nha nguy hiểm lắm ừ. Trời ừ. Dạ rồi một khuôn mực sắc hè sôi động quá ha. à, Thôi đừng cứ mở ra rồi hả Cứ banh banh ra Khẩu trang của em mà Mang đi đâu vậy hả Em mang cho ông Công Ờ ờ ờ Ông Công là đàn ông Mang mấy cái này vô trọng gì vậy Thì... Ông tin Công thì ông không có thẳng hợp lý mà anh à. Ờ đúng rồi Nè nè mà mang đi đâu thì kể người ta Hỏi làm cái gì đất gì đất của bay xong, à, tụi này phải báo cáo ờ. ờ. nè muốn gọi công an á là làm phiền người dân không không không ờ. đi vô quá trời ơi đẹp cũng dữ ờ là hết hồn hết vía chứ nào mà lắc dữ vậy ta Nhất là cái bà mà áo đỏ bọc đô Tết năm này chắc em không dám ăn bánh tét luôn đó à? Sao vậy? Anh không thấy hả? Mấy cái eo khúc khúc khúc Khúc nào cũng mở hết trơn á Ờ ha Ngán là phải rồi À, da dạ. à. Ờ, ủa, sao vậy? Trời Hả? À, cái bao tử em như bị trật gân rồi Gì? À. Bao tử sao trật gân được? À, em em phải ấy thôi à. à. nhanh lên nhanh lên thoát rồi thoát rồi trời ơi anh đức làm cái gì vậy đi đi nhanh lên ừ bung đó bung cái gì đứa cái áo này tao mặc cũng được trời ơi anh hai ơi ơi mệt em đi mà nhanh lên theo kìa nhanh không có được tại sao vậy nó bung cái nút Với cái, cái guốc nó đau lắm bây giờ muốn bung nút hay là muốn bị bắt trời ơi buông ra coi bung nút áo tôi giờ nè trời ơi bây giờ anh muốn bung nút áo hả để tụi nó bắt tay của em đâu rồi Cái lắc tay phong thủy á Thôi ờ, kệ bỏ bỏ bỏ bỏ đi Thôi không được Kỷ niệm mà Kỷ niệm bỏ không được mà Trời Sao mà được Rõ ràng là nãy lúc tay đồ á Em nhớ là vẫn còn trên tay Vậy là rất cái dọc đường rồi Thôi giờ vậy nè Hai người cứ ra bến xe trước đi Em lại tìm nha Thôi được để anh đi với em nè Vừa hai đứa mày đi đây người ta bắt tao làm sao Trời anh cũng sợ nữa hả Sợ chứ làm sao Làm gì tao làm sao Thôi được rồi được rồi Bây giờ hai anh cứ ra bến xe trước đi nè nhưng mà em nhớ đường ra ngoài bến xe không anh em đâu có ngu em rất là thông minh đúng rồi anh hai ý mày nói tao ngu hả trời ơi hỏi lại làm chi cho người ta biết mình ngu hơn tính ra mày mới là thằng chỉ vô mặt tao nói tao ngu á ờ, ngu nữa tao không ngu như mày à, em ngu đó nó chịu nó ngu rồi đó ừ anh chỉ ngu nhẹ ừ thà mày nói tôi ngu nhẹ chứ tao không ngu nha à, nói được rồi dầu sôi lửa bỏng mà còn cãi nhau nữa tranh thủ đi ra bánh xe đi em đi trước á nè đi cẩn thận á mày đi ra sao bao nha đi trước đi không dám nhìn luôn á mày đi thay đầu đi ừ thiệt mặc bộ đồ nhìn sợ lắm thiệt Trời ơi Con nhà này đẹp dữ vậy trời Đẹp vậy mà đi ăn cắp xấu lắm đấy nghe chưa Ủa tôi ra Nè nói nghe nè ly đâu rồi Trả cho anh đi anh cưng nhiều Tôi không biết ly đâu Tôi không biết Tôi không biết cái vali có mấy người đâu hết Mày sợ hả mày Hả rõ ràng hai anh em mày đang giữ cái vali Chối hả? Đâu? Thì đã, mấy người cấu kết với nhau Đồ xấu xa, đồ đê tiện Tất cả những gì anh em mày lấy của tao Tao sẽ lấy lại hết <laughs> Giờ sao con? Sao lời sao? Tính sổ nhỏ này nè Chuyện của tôi mà ông xía vô làm cái gì? Ừ? Ủa? Sao tự nhiên con lại ăn nói với thầy một cách thầy con mẹ gì tao với mày bằng tuổi nhau à. tại trời xui đất khiến tao mới theo mày tao làm đệ tử của mày mà mày ác lắm làm gì có mày có biết tại sao mà tao sức môn sức môi không à, tại sao là tại mày mày biết tao sợ chuột mà à, mà mày xăm con chuột một bầy chuột tự dưới chân tao mày mày xăm lên mày báo hại tao mấy chục năm đó tao tắm mà tao không dám nhìn tao hơn mày lắm đó chuyện cũ bỏ qua à, thì đúng rồi đúng rồi bây giờ... giờ là chuyện cũ mày bỏ qua hết đi đúng rồi mình... Chứ còn gì nữa là không bỏ đúng rồi mình tính chuyện giờ nè bây giờ thì tụi bay đem nó quăng xong tao à, rồi chết ra thôi cái gì cái gì chết ra chết ra chết ra bà đen tao biết thế nào mày cũng trở mặt à, buông tao ra tụi bay Tụi bay mà nhào vô tao giết nó đó Tao giết nó là coi như xong phim hết nha Ê Tụi bay không được bạo động Tao chỉ cần con nhỏ này thôi Chính xác Ở lại nghe con Tụi bay Dạ Mày ra Chạy tới tôi diệt cái nha tao Dạ Để em cho này ca Mày hả Dạ Đi lại đi alo anh nghe nè tới đâu rồi hả rồi rồi rồi rồi chờ tôi nha dương không bị gì nha ừ tụi bay tới lẹ đi nha tụi bay mà tới trễ á là tao không biết nó như thế nào đâu hết chỗ thay đồ lựa chỗ gì gai không Bộ mày thấy tao hơi đậu hay sao mặt mày thấp thần như vậy Còn giỡn được nữa hả Dương bị bắt rồi Hả cho thà Cha già Cha thầy lừa đảo Lừa đảo về để làm gì nữa Về để làm gì à, Thưa bà con Tôi bây giờ người ta đánh chó chạy ốm à đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy về nín về đâu về đâu mà cầm dao về đâu bà bà bà bỏ dao xuống bỏ dao xuống bỏ dao xuống bà bà bà bà bà bà ơi bà ơi về đâu về đâu về làng về làng cái gì về làng cái gì mà cái tội của ông là phải xử sao ờ, bây giờ xử sao mà hỏi thì tôi mới nói tám văn triều điển đưa ra pháp trường tứ mã phẩm. thây tôi nghĩ rồi nè đơn tôi thành tâm về đây để lấy công chuộc tội mà Tôi muốn báo cho bà con biết Là anh em của ông Dương ở đang gặp nguy hiểm Hả? Trời ơi Đừng có tin, đừng có tin đó tin. Nhiều lần lắm rồi, lừa lừa Nhiều lần lắm rồi Không tin thì tôi dâng con dao này lại cho mấy người Tôi dẫn mấy người đi tới hang ổ Nếu mà không có mấy người cầm dao lụi tôi đi muốn gì lụi ông Đi ờ. Đứng lên đi lẹ Đi lẹ đi Đi lẹ lên Lẹ lên Anh hai Anh Lâm Được Thấy Cho vali ta đâu Vali nè không thấy hả Đưa đây cho tao Làm gì lớn tiếng vậy ông chú Muốn lấy cái vali á đâu phải đơn giản Thả người ra trước đã Ê Nước tao thả người thì mày không đưa cái vali ra rồi sao Hai anh em tôi á đã tới đây rồi Mà khu này là của ông Sao tôi dám làm gì Tốt Mày gan <laughs> Bây giờ tao đến tới ba Một bên trao vali Một bên trao người Ok Ok được một hai ba được sao <laughs> tiêu diệt tụi đó cho tao tiêu diệt dạ tại sao mày đứng đó tại sao vậy tụi bay là hoa tử hết rồi hả tiêu diệt nó cho tao dạ mày gì gì gì gì gì gì gì gì vậy ha gì nữa đây à, à, à đau rồi đau rồi làm gì mấy anh em đã quy phục tôi rồi bây giờ ông chỉ là con chó già mà thôi băng đảng này hãy để tôi thay thế ông làm trùm nha mày mày phải ăn hả mày tụi bay tao nuôi tụi bay ăn lập thay tao hỏa hả <laughs> Thằng Chiều nói đúng mấy lâu nay tôi cung phụng ông đủ rồi Đã đến lúc tôi thay thế ông Và chỉ còn bước cuối cùng mà thôi Mày tại sao mày ghét theo cái lời thằng Thằng ngu đó Nó không có ngu Nó rất là thông minh Nhờ nó mà anh em mới quy phục tôi Thôi Đến lúc tôi đưa ông về thăm ông bà mà không tốn tiền xe Tao nuôi mày Tao thương mày giết cho bọn Tại sao mày phản tao Giờ áo em hết đại ca à Đâu đâu đâu, ừ. Tôi phản ông Cũng giống như ông phản sư phụ ông Cái này gọi là nghiệp quật đó Trói ông lại Cảm ơn Ơi chị nghe định nội bộ tự giải quyết nha tụi tôi về đứng lại tụi bay xử ba đứa tụi nó ê ê ê nè nè nè nè thôi nha Yeah! Dạ.

Triệu hả? À, mày báo công an hả Chính xác hơn Tôi chính là công an Chị Vậy là mấy năm nay Mày theo dõi đường dây của tụi tao Tôi phải làm như vậy Để thu thập chứng cứ Để bắt các anh Sáng mắt rồi chưa anh? Dạ em sáng mắt rồi nhưng tương lai của em chắc chắn là tâm tối vì em sẽ lâm vào cảnh tù tội <laughs> Em chưa có vợ luôn á ca ơi tất cả các anh đều bị bắt vì tội tàn trữ buôn bán trái phép chất cấm âm mưu giết người các đồng chí đưa tất cả gì đâu anh có sao không anh à ngồi giùm tôi một chiếc xe cấp cứu đi xe cấp cứu đã chờ sẵn bên ngoài các đồng chí yên tâm dạ cảm ơn anh anh thức đi cấp cứu nha anh ơi à, lấy cho em miếng nước à, rồi rồi rồi giống như là cặp trống cuối cùng vậy đó anh ơi anh ráng chút nha em đưa này đi bệnh viện không kịp đâu anh anh không qua khỏi đâu không anh đừng có nói gỡ như vậy anh hứa với mẹ là tết này hai anh em mình về quê ăn tết mà anh còn mua bánh mứt về vô ba nữa Anh còn chưa đưa em đi vô là mà anh hai Chắc anh Anh không làm được Anh có lỗi với em nhiều lắm Em Anh Anh chỉ muốn Anh chỉ muốn em Tha lỗi cho anh thì anh mới yên tâm em xin lỗi với anh em xin lỗi với anh này. miễn sao anh được cái chưa? anh phải sống với em với mẹ dù anh có làm gì chăng nữa anh vẫn là anh của em anh ơi anh ơi Em hứa Em hứa em Tha lỗi cho anh phải không Còn một điều nữa Anh muốn em đi làm Thương yêu nhau Anh có nói với Lâm tài xế anh lo cho em em cố lên <laughs> không có nhà không có xe không có tiền em có đồng ý không anh khùng quá à. anh có gì em cũng lấy mà anh mở mắt ra nhìn em đi anh đứt đừng có bỏ em chắc không còn em em có thể lỗi cho anh mà em em ta lỗi cho anh còn thằng lâm nó có sao không ủa này anh chưa chết hả chết gì mày có một bài nó đỡ hơn tôi chết ngắt luôn á lên chỗ gấp cảm động quá <laughs> chỗ gấp ờ, với bà con nữa ghê này trước tôi đã từng phát một câu là làng của mình thế nào cũng có một ngày hạnh phúc đề quê như ngày hôm nay bởi vậy dạ bây giờ đến lượt tụi con phát lời thầy nè dạ cho đã đi rồi tôi nhốt ổng cà phê với anh ờ dạ dạ dạ dạ trả tiền đi trả tiền ra đây luôn ra thật luôn ra thật tao dỗ ông năm nay chắc tụi nó về không được Ông tha lỗi cho tụi nó nghe ông Thôi mẹ mừng thôi tụi con đó phỉnh mẹ không à? chị Đi à Tao có con tôi thao thao thao thôi thôi về tới đây rồi mẹ mừng rồng à đi mà nó nó nó nó, nó giận á thôi ở đây vậy con đi còn nhớ mẹ quá à. nhà này á chắc con mình anh hai á là con của mẹ sao ba con cưng mày không em cũng cưng vậy không đừng cả bây giờ mẹ yêu thương hai đứa hay dạ con thưa bác con mới qua con là là là bạn đứa nào dạ con là bạn của hai anh chị luôn con xin phép ở lại mấy hôm chơi còn con ở mà biết đây cũng được chứ không có mấy hôm gì hết á vậy còn mà mà mà mà mà mà mà, mà cô cô tưởng là bạn bạn ghé thằng đất dạ đúng rồi đó mẹ ừ. bởi kia đức á qua giải ông cô mẹ nói bậy mà con sống nè cô đã thông bằng nọ trời dạ, mẹ nghĩ luôn con là ai á dạ con là bạn của dương rau rau năm nay là mẹ có hay à? dạ, không phải bạn của con đâu chồng tương lai của con thôi mà mừng luôn rồi bữa nay thêm hai người nữa là vui không rồi á thôi thôi thôi rồi vui dạ đây dạ, để vui hơn rồi con có cái chùm bông mai mẹ thích mai giả lắm không kệ lắm dạ. ba mê gì mẹ cũng thích thấy hết miễn tặng là mẹ thích không gửi tặng cho mẹ giùm anh đi dạ mẹ còn dạ. cái này á là của bạn con tặng cho mẹ ừ, trao với mẹ là được rồi còn bà để quà chi nữa con lâu lâu tụi con mới về thì con gửi ít quà để mà để lên bàn thờ cúng hả bác ờ. mẹ mẹ hai cái phần quà này không quan trọng đâu phần quà này mới quan trọng này cũng chỉ cưng nè thầu tệ con mẹ quý thôi con trai cần cái gì lấy ra cho mẹ coi Oribi Ô, thà ra đây là cái nó đưa cho mẹ uống miết mà dạ. mẹ biết đó, ờ, thấy chưa anh lộ tẩy rồi Anh dạ. định kể công với mẹ hả, liêu liêu mày gọi mày nói tao Mà nó gửi là tiền của con đó Có đâu tiền á mẹ biết không đi là nguyên một năm về mua cho mẹ đúng ba hộp oribi không kệ nó con bây giờ kệ anh con à, không có tiền mua mấy nhiêu mẹ cũng mừng không nhưng mà mẹ, thích này không thích thấy mẹ uống đẹp da nè <laughs> trời mẹ uống đẹp da thôi được rồi mẹ cảm ơn hết tụi con con thôi đi vô nhà con chứ chứ mẹ còn quà của con nữa đâu quà con đâu quà của con á là một chàng rễ à tưởng cái gì cái này rồi đâu mẹ cũng mừng rồi là quà quá con đây cũng thấy luôn một dâu một rễ kệ đó dài là mẹ quý hết <laughs> hai đứa mình đúng là nồi nào úp dùng này <laughs> ủa anh ơi hình như người ta chửi nhau mới dùng câu đó mà ủa vậy hả vậy hai đứa mình đúng là tai tài gái sắc <laughs> ba cái nồi mẹ trời ơi đúng là trời xanh một cặp luôn đó nha chứ sao đâu có giống như chó với mèo ý ý ý nói em với anh là chó với mèo á hả kệ chó mèo mà ta thương nhau là được rồi đúng rồi chó với mèo hay mà tụi mình hay làm sao ta yeah hiểu nhau quá nè đúng rồi gì đó ở đây kia kia tôi mẹ trời đất ơi con nhỏ này thiệt tình đi không nói tiếng nào hết trơn làm đi tìm giáp vòng giáp xóm ừ. nếu mà dì phượng không chỉ mẹ cũng biết con xuống đây nữa đó đúng rồi Mẹ thì tại vì mẹ nói nhà mình neo đơn Nên con kiếm người thêm cho nhà mình chứ bộ Trời, Trời ơi diễn hộ nữa diễn cướp cha công nhận Trốn cái chỗ kín đáo dễ sợ ha Chị Chị ngoại ừ chị thấy phía sau cây mai là cái màu gì không chị ngoại mai màu vàng có con màu đỏ ờ chị lượng thấy gì chị lượng ừ. thấy hết trơn ờ <laughs> bước ra thiệt tình luôn á đi mà không nói tôi tiếng nào trừng dạ tại cũng muốn dành cho mẹ bất ngờ bất ngờ gì nhà tôi buồn muốn chết nè đi mộng rủ chị trần ủa mà sao mẹ biết tôi con đây mà tìm ờ à, thì à, em chị sao đó anh biết em muốn anh bất ngờ bất ngờ lắm luôn á bà ngoại cũng buồn quá ngoại cũng đi theo hai bả luôn à <laughs> đã sớm đi hết luôn à. ờ. buồn quá về đây ăn tết luôn ừ. <laughs> Ủa mà sao thấy thiếu thiếu hả à đúng rồi còn chú toan với lại uh, chú công là gì ơi hai cái ông đó trời ơi nó chồng rì hả ừ. cho đi xe sao rồi dạ con giới thiệu với mẹ nha đây á là mẹ của anh lâm đó là dì phượng còn đây á là dì lượng là mẹ của bé trinh dạ con dạ chưa chưa mẹ còn đây là bà ngoại của tụi con bà ngoại của dạ, tập thể hai anh chị trời dạ, ơi dạ, khỏi cần giới thiệu đúng rồi trời ơi tôi coi youtube tôi thấy chị hoài youtube à. mà chị với ờ, mẹ tính mẹ tính mẹ tính rửa mẹ rồi rồi đi rửa mẹ rửa mẹ ra à, con thấy còn mấy cái gì ra cái gì ra là ra là ra con mấy con mấy cái gì ra cái gì ra chưa ra luôn chưa ra luôn sao lâu vậy ngoại chốt qua chốt xe quần xe pháo qua pháo duyên qua duyên đời dương thiết kiều như con chó con số 1 Yeah Con số 1 Có số 1 luôn À có số 1 Cái này chắc tới sáng à Ủa nôn quá mày ơi Còn mây còn mây cái gì ra Này thiên ở đại thánh đại đáo mà thiên cung Đức sợi dây à, thung tuốt quân mà chạy <laughs> tôi tên là Mong Trinh Còn số chín Trời ơi Ủa ăn luôn á Sao ăn được vậy Anh Đức kìa à, Mẹ kêu bỏ bánh vô kìa Mày làm người ấy mà sai đâu hả mày Mẹ kêu anh chứ bộ Thôi thôi để em đi cho Đấy, Mộng Trinh là con số chín Đúng không? À, Nhanh nha à. Trời ơi Dạ Dạ Dạ là mấy đứa nhỏ Dạ, dạ. Giỏi quá Trời dễ thương Đây đây để đây con Cá dạ, chép hóa rồng ừ, dạ. dạ Rồng nha Đúng rồi để đây con để đây con để đây À, thưa anh chị và các con um, à, à, thân năm mới thì à, mẹ tính cũng à, làm vài món để mà anh chị với là các con dùng với mẹ tính à, ngày năm mới cho vui vẻ. Yeah cảm ơn mẹ tính nhiều à, à, tính dễ thương gì đâu á để toan nói cho bà nghe nè giờ thời khắc giao thừa đã tới à, tôi là toan thay mặt cho hội à, hai bà một ông à, chúc cho cả xóm mình à, năm mới sức khỏe dồi dào vạn sự như ý chúc mừng năm mới giọng chú toan nghe đàn ông có vậy kiện ta dạ chú toan ơi Ôi. con thay mặt cho cả gia đình của con cảm ơn chú toan và con cũng thay mặt cho gia đình con chúc tết chú toan nha chúc chú toan năm mới à, bạn tự như ý hả lì xì nè cảm ơn Dạ, cảm ơn chú toàn nha cha thằng lâm đẹp trai quá dạ, con cảm ơn gì toàn gì gì cái bà lì xì xì lì xì còn đây là ông toàn ông toàn ừ dạ. dễ thương dạ cảm dạ. ơn chú nhú ừ chú nhú đúng rồi con bé ờ, dương tuổi con nữa rồi bé trinh cảm ơn ông toàn cha là thằng nhỏ dễ thương gì đâu á đẹp trai con đây tên tên tên tên cái này dài nhất nha <laughs> để toan sao thôi cầm để cầm không sao đứng đây chi họ đi mới nói ồ chú toan ơi ơi sao cái bao lì xì của mẹ con dày hơn rồi chú phát xong rồi chú về chỗ dạ để đứng gần tích toan đứng gần tính tính toan toan À, thao chị lượng là bây giờ tụi mình à, sang nam đây cũng tính chuyện cho tụi nhỏ luôn đồng ý quá đi chứ à, à, à, à, à, à, à, à, à, thôi con mà mắc rửa gì mà thấy hai đứa là thương nhau vậy mà bà đẹp nồi nỗi sợ này nghe ờ bà đẹp nó sợ này nghe không mẹ hả à. ăn lắm rồi phải lấy đi lấy vợ chứ không ở với mẹ nữa mẹ không cho ở với mẹ nữa đó nghe nè tụi nó có thích nhau không vậy thích đó thích chứ dễ sợ thấy thích đâu anh tính cho hai đứa này xong rồi ờ, tính cho tụi tôi luôn cho rồi ờ, ờ, dạ. tính tính cho người lâm viên kìa à, dạ À, tụi con tính luôn rồi hả hả, hả? dạ không cần qua tết đâu mẹ con nói là làm đám cưới liền minh ngay bây giờ hả dạ tính liền bây giờ tụi con bận đồ sẵn luôn rồi con nhỏ này tại sao lại tự nguyện như vậy chị chị chị ở sao vậy tình làm cho tôi ờ, sao tôi sao tôi chịu <laughs> đồng ý rồi vậy là xong hỉ rồi vậy là xong hỉ rồi xong hỉ rồi từng đêm nỗi lo lắng bất an trong lòng thời gian vô tình theo năm tháng xoay vòng con giờ đây đã lớn khôn vững vàng đi giữa cuộc đời mẹ đừng lo con sẽ dạng người